Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký cho kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất Ở video này, mình sẽ nhận định soi kèo cho anh em uh, cặp đấu giữa Everton và pháo thủ Arsenal thuộc khuôn khổ vòng 22 giải ngoại hạng Anh Thì trận đấu được diễn ra lúc 19h30 ngày 4 tháng 2, một khung giờ khá là đẹp Everton thì đang trải qua một mùa giải tệ hại dưới thời huấn luyện viên ờ, Van Lampard. Đội bóng này thua đến 5 hòa 1 ở 6 vòng đấu gần nhất ở ngoại hạng Anh. Tại giải đấu này, Everton đang đứng ở vị trí áp chót mây xếp hạng với 15 điểm sau 20 vòng đấu và bằng điểm với đội à, bét bảng là Southampton nhưng à, ship nhiều hơn nhờ hiệu số. Với những gì đã thể hiện ở thời gian qua, thì uh, cho thấy huấn luyện viên Lampard đang khá bế tắc trong việc uh, tìm kiếm một chiến thắng cho Everton. Tại hơn nữa khi phải tiếp đón uh, ứng cử viên vô địch Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng với 50 điểm. Cách biệt giữa hai đội hiện tại lên đến 35 điểm. Nói về uh, những con số thôi thì cũng cho thấy là Everton rất khó để giữ lại một điểm số trên sân nhà trong cuộc đối đầu này. Còn về phía đội khách Arsenal đang có một thời gian vô cùng hạnh phúc khi mà đang đứng vững trên bảng xếp hạng ghi được đến 45 bàn thắng để thủng lưới chỉ 16 lần thôi và đang ờ, bỏ xa đội xếp thứ hai là Man City tới 5 điểm cách biệt và thậm chí là đang đá ít hơn ờ, đội Man City một trận đấy và pháo thủ đang bất bại tại ngoại hạng Anh ở 13 trận gần nhất với 11 chiến thắng hai trận hòa và với uh, phong độ thăng hoa nhưng anh em đã thấy thì ở vòng thi đấu gần nhất Arsenal lại đẩy thua trước Man City với tỷ số 0-1 tại cúp FA thì trận thua này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến pháo thủ vì mục tiêu hiện tại của huấn luyện viên ờ, Ateta là ngôi vô địch tại ngoại hạng Anh và sẽ không có lý do gì để Arsenal Arsenal phải mất điểm hoặc là phải chia điểm trước một đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng như là Everton hiện tại à, và trong lịch sử đối đầu thì giữa hai đội ở 6 trận gặp nhau gần nhất mỗi bên đều có được 3 chiến thắng trước đối thủ à, và đến với tỷ lệ kèo à, anh em có thể à, chờ bóng lăn 10 đến 15 phút khi mà kèo hạ xuống rồi anh em háo vào vì hiện tại à, tuy Everton đang đá rất tệ ở mùa giải năm nay nhưng xét về lịch sử đối đầu thì cả hai cũng không quá chênh lệch nhiều nên tốt nhất cứ đợi à, xem diễn biến trận đấu khi mà kèo Arsenal hạ xuống còn chấp 0.75 hoặc là chấp 1 thì uh, lúc đó anh em vào cũng chưa có muộn vì uh, những cái tỷ lệ kèo này rất là dễ bịp có khi Arsenal sẽ chắc chắn là sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này nhưng mình theo mình nghĩ là sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 hoặc là 1-0 đấy nên tốt nhất cứ đợi kèo xuống rồi anh em vào còn về kèo phải góc thì anh em có thể vào ngay từ đầu trận đấu vì với lối chơi kiểm soát và tấn công đa dạng của Arsenal cùng với việc Everton tập trung phòng ngự phản công thì sẽ rất dễ có được uh, hơn 10 quả gốc ở trận đấu này và chốt cho anh em là anh em nên vào cái mã kèo là tài gốc uh, ờ, 9.5 cả chặn à đấy ok ngoài ra thì còn có mã kèo à, hai đội cùng ghi bàn cũng như kèo thẻ kèo gung và còn rất nhiều ờ, các mã kèo khác đặc biệt là các mã kèo này chỉ có khi anh em chơi trực tiếp trên trang thôi còn anh em nào chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì chắc chắn ờ, chỉ chơi được những kèo đơn giản như là kèo chấp với kèo tài xỉu cá chặn đấy chưa nói đến việc là bị mắc like và còn nhiều à, vấn đề phức tạp khác nữa nên anh em nào cần vào nhóm và muốn chơi nhiều mã kèo hơn thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram à, kèo bóng cao tiếng mình sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi à, để anh em có thể lựa chọn thoải mái ra vào rất là nhiều các mã kèo khác mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được à, thông báo khi có video mới nhất từ kênh cao tiếng soi kèo